Hello hello, xin chào tất cả anh em nhé Đang cầm trên tay để giới thiệu tới anh em một sản phẩm đó chính là cái máy phát điện của DU Matit 2, Matit 3 à, Lắp được cho Matit 1 nhưng với điều kiện là chúng ta sẽ về phải chuyển đổi cái pulley anh em nhé Từ à, chân này, sắc cắm này, sắc cắm à, máy phát Sắc cắm VC đều như nhau Dạ đây, chắc là nó sẽ ra hai rắc ghim LR là là là, là chúng ta biết âm dương luôn đấy đây hàng của hãng ờ, Valeo Korea đấy đây chúng ta cùng nhìn sơ qua nhé đây là hàng máy phát mới 100% anh em nhé không có phải hàng ờ, sơn tút nên anh em có thể nhìn này Chỉ một chút đấy. lớp đồng tất cả các con ốc nhé ta nhìn là đến hàng tân trang lại thì nhìn sơ qua qua các con ốc và viết ngay đây. Đấy. Đây. nay chuyển cho anh em là để à, lắp à, xe Matiz 3 Đấy. bản 4 bk nhé em đi bản bk anh em mà cần à, tư vấn hỗ trợ thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh số liên hệ là 0856727222 em xin cảm ơn hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp em xin chào